sau phải cố gắng đúng không vâng tao nói mày này từ giờ đừng bao giờ tin tưởng người khác nha. Vâng. xin chào tất cả mọi người nhé, mình là siêu nhân tôi đích này xin chào tất cả mọi người tôi bà sơn ca xin chào tất cả mọi người Ok các bạn nhé, Hôm nay rất vui lại quay lại với series ẩm thực của ba anh em mình nhá Hôm nay là sẽ là trận chiến siêu kinh điển của hai đầu bếp nổi tiếng đó là Thắng Điếu Cày và Bảo sơn Sky các bạn nhé nay ừ. hai thằng sẽ tỉ thí với nhau cái món gọi là uh, cơm rang thập cẩm uh, thập cẩm cơm rang các bạn nhé. thằng nào mà đạt điểm cao trong cái phần thi này sẽ anh nhận ngay một triệu từ mình ok không ok, okay. anh tuổi trẻ thế nào không phải tệ đâu. ok bạn ơi đấy bạn nhìn cái mình của rau có thì tuyệt phẩm đấy phép ấy ấy ấy hôm nay mình sẽ làm món cơm rang thập cẩm cơm rang ấy đặt đèn bảo số cảm tí các bạn ạ nhưng mà mình cảm thấy mình kinh nghiệm mình sẽ làm các bạn xem ok các bạn ạ tôi bảo chú hôm nay tôi sẽ làm món cơm rang thực cẩm đây là nguyên liệu hành các bạn mình nhớ cơm rang nhiều thì mình học mót được thì giờ mình rang nó hơn một thằng ra cơm cơm rang ở quán hãy chỉ này đấy nhưng mà bây giờ đến nguyên liệu thái giò mình bắt đầu các bạn đấy, đấy, đấy, đấy. Các bắt đều có đấy luôn các bạn đấy chuyên nghiệp nhìn mọi người dư làm không chán lắm nhìn chuyên nghiệp đấy đấy rồi giỏi nhá. Các mình chuyên nghiệp cơ. Dặn dặn dừng này. Quay nhìn dặn dừng bắt dặn này làm gói giỏi làm để mình làm để mình tăng cường của các bạn này. Thách đấu với thằng bảo sai luôn. các vâng, bạn ơi, vậy là mình đã chuẩn bị ờ, nguyên liệu ạ. để làm món thẩm cẩm cơm rang để ờ, đối với bảo sơn cai trong trận chiến vua đầu bếp các bạn ạ. Mình sẽ cố gắng làm vừa lòng anh trọng tài để lên một triệu các bạn ạ. Ok các bạn ơi. Ok các bạn ạ, như vậy mình đã chuẩn bị các nguyên liệu xong rồi. Bây giờ mình sẽ đi rang cơm để đầu trận với thằng điêu gầy các bạn nhá. Ok các bạn nhá, vậy là bây giờ đang là ờ, bảo sơn cai đang chuẩn bị cái câu là chế biến món uh, cơm rang bắt đầu đến nấu này rang cơm nhá. Rang cơm đó, nghe múa múa chúng ta đã chuyên nghiệp rồi. Anh thủ trưởng một triệu nhá thơm ngon cháo mỏng nhá luôn nghe mẹ có nghe hết nè không biết có ra cái giống gì không làm nghe nhạt ngọt lắm bây giờ mình tôi bạn dạy cái cách kiểu tôm này cho các bạn đừng là thứ mà các bạn đấy có ăn có học có khác những kinh nghiệm đầy mình đấy na váng nhỉ chuyên nghiệp phát đấy có nghe nhỉ Wow các bạn Ai nhìn phải bảo thật cay Chính ăn thôi Đấy, Các bạn thấy nhìn được Kích thích không các bạn Uầy Cầm cầm cơm rang Măng muối mình chính là đủ Luôn xong rồi các bạn bây giờ mình sẽ cho cái hành vào xong mình bày lên, đĩa luôn để chín thằng bạn cái cay nó mất kho to các bạn đĩa trông rất bắt mắt luôn ừ, đi học có khác copy nó khác chuyên thẩm mỹ khác nhờ các bạn em có học anh ạ ơi dạ sai bây giờ đến cái đoạn là cho cơm rang vào đĩa vào nhé bắt đầu vào cái trận chiến siêu kinh điển để xem món ai ngon hơn này ai ngon hơn là sẽ nhận ờ, phần thưởng là một triệu từ mình các bạn nhé này chơi lớn luôn tặng luôn một triệu xem này xem bọn nó trình độ nấu ăn nào suốt ngày khoe em nấu ăn ngon lắm <laughs> thử luôn Ok các bạn nhé, vậy là hai thằng ờ, Bảo Sky và thằng Điếu Cày đã chuẩn bị nấu nướng xong hai cái món gọi là thập cẩm cơm rang cơm rang thập cẩm để trong cái trận đấu gọi là siêu kinh điển xem món của ai ngon hơn các bạn nhá. Tất nhiên món của em rồi, thầy đã là bạn nghĩ cho lợn làm sao mà ngon được ok các bạn nhé vậy mình hôm nay sẽ làm à, ban giám khảo của hai thằng xem thử thách của, mình xem nó có khó không nhá hay thử thách à, cơm rang thập cẩm và thập cẩm cơm rang của hai thằng xem ngon mức độ nào thì anh có phần thưởng một triệu nhá ok không nhá vâng ăn thử xem món cơm rang của bạn sẽ ai ngon ui giời cơm rang cả gốc còn chưa còn như kiểu cho nó ăn thế này anh cũng ăn ui giời nhìn được thế nào mà anh thí nghiệm thí nghiệm à nhìn ngon thí ơi 8 điểm các bạn 8 điểm y giấy rồi đây em phải quét này đây rồi nhìn thấy là ngon rồi em giấy rồi thôi phải lệ nhá nó nói thật lúc này được 9 điểm nhá giời trên một đẳng ca nhá kiểu là đánh của em thì biết rồi trên anh nhiều mà lần đầu tiên em được cái cookie này nhá. Đây là cái bàn thắng đã thuộc về à, thằng nhá ngon thế ừ. thằng điệu này đang rất vấn khởi vừa thắng xong cuộc thi cơm rang thập cẩm các bạn nhé vừa nhận lóng ngay một triệu của mình luôn mẹ vừa được ăn một tiền đang thời buổi khó khăn này mẹ vừa, vừa được ăn một tiền bảo buồn em ừ. xong cố gắng nhá ê mà bảo ngày nào em ra cơm ngon lắm anh ơi hả nó thua đúng rồi đây em này có ăn có học nên mình sẽ làm được như thế anh ạ đấy đây ăn chỉ biết ăn biết làm nhưng làm sao mà làm ngon được <laughs> em mà khoe ngày nào em ra cơm nhở dạ. anh tính hỏi cháu nhiều cây dạ. nhiều tiền nhá yeah. được đi ăn quán mới học <laughs> không hết được ngoài ghê ô chào mời các bạn ạ à. mời các bạn mình buồn quá các bạn ạ à. ạ không lời mình xin lỗi nhá mình vui mừng quá mình mà ăn luôn bây giờ mình lại mời các bạn của mình nhá ngon lắm các bạn ạ sao nát nộp cắt điểm được triệu cái anh em phấn khởi nhá bảo nghe buồn thế phấn khởi lên lần sau phải cố gắng đúng không vâng tao nói mày này từ giờ từ giờ từ mày khác nhá mày em tuổi trẻ tao mình tiền nó tiểu đúng không nghĩ à vâng đúng không <laughs> Ok các bạn nhé Vậy là hôm nay trận chiến siêu kinh điển tranh ngôi vua đầu bếp của ba anh em mình đến đây kết thúc nha Phần thắng đã thuộc về thắng điếu cày các bạn nhá. Cầm được một triệu của mình em phấn khởi lắm <laughs> Có nghe với à, bảo Sky anh em buồn nhỉ Ok các bạn nhá. Vậy để không làm mất thời gian của các bạn thì video của anh em mình đến đây là kết thúc nhá. Nếu các bạn thấy hay hãy đừng ờ, tiếp một lượt like, share và subscribe cho kênh của anh em mình nhá. Xin chào tất cả mọi người.